Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021, tức ngày 9 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Đinh Dậu hôm nay là Ất Mão, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi, Quý Dậu. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. 1. Tử vi tuổi Tý, Tí dậu tương phá nhắc nhở con giáp tuổi tý làm gì cũng đừng quá cả tin vì có thể những người đang lợi dụng sự tin tưởng này để trục lợi, làm hại bạn. Đừng quá ngây thơ như thế, bạn phải tinh ý hơn trong việc nhìn người, việc này rất quan trọng, ảnh hưởng tới cả tương lai của bạn nữa đấy. Thiên quan dự báo hôm nay là ngày khá nhạy cảm, hoàn toàn không phải ngày để đòi hỏi hay yêu cầu những sự hỗ trợ, tăng lương thưởng, nơi công sở. Tốt nhất là bạn nên kín tiếng để tránh những tò mò, chú ý không hay, nếu bạn trông đợi sự hỗ trợ thì hãy chờ tới một thời điểm khác phù hợp hơn nhé. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh rất tốt, một số người nhờ kiên trì tập luyện mà có được thân hình mơ ước. Nên đảm bảo ăn uống điều độ, đừng vì muốn giảm cân mà bỏ bữa nhé bạn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 2. Tử vi tuổi Sửu. Tam hợp tương trợ cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu thêm phần hanh thông, thuận lại, nếu bạn đang có kế hoạch du lịch đâu đó thì hôm nay là ngày bạn cùng một nửa của mình nên dành thời gian bàn bạc, lên kế hoạch chuẩn bị. Thực thần dự báo một ngày mà ai đó sẽ đem đến cho con giáp tuổi sửu những thông tin không được thú vị cho lắm, thậm chí phải khiến cho bạn chăn trở suy nghĩ khá nhiều. May mắn thay là sau khi đi qua những cảm xúc đó thì bạn sẽ bình tâm lại để suy nghĩ mọi việc tích cực hơn. Ngũ hành tương sinh cho thấy vấn đề tiền bạc lúc này thuận lợi, bạn đủ đảm bảo thu và chi được cân đối, Bản mệnh nhờ đó mà cảm thấy rất an tâm và có cảm giác an toàn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi. ba Tử vi tuổi dần Hôm nay chính ấn tạo cơ hội để con giáp tuổi dần được ưu ái và ghi nhận công sức ở nơi công sở. Mọi điều kiện thuận lợi giúp bạn có cơ hội ghi điểm, Tuy nhiên dường như bạn lại quá lạm dụng việc này, đến mức ôm đồm quá nhiều trách nhiệm không nằm trong khả năng, và rồi mệt mỏi đấy có khá nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh, do đó đừng làm việc gì quá sức bạn nhé. Hơn nữa, bạn cần tìm cách điều chỉnh lại cách mua sắm hiện tại vì bạn đang có dấu hiệu tiêu xài hoang phí rồi đấy nhé. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú thì hôm nay khởi công tạo tác việc gì cũng không tốt. Bản mệnh lưu ý là kỹ nhất là chôn cất, sửa đắp mồ mà, đóng thọ đường đóng hòm để sẵn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, hợi, 4. Tử vi tuổi mão Ảnh hưởng của lục xung nên con giáp tuổi mão khó kiềm chế cảm xúc nhưng để hạn chế tác động xấu thì bạn nên cân nhắc lại từng lời nói ra. Bạn trở nên thật mạnh mẽ và thẳng thắn khi nói những suy nghĩ của mình, thế nhưng đừng chê bai người khác đấy nhé. Nhờ có thiên ấn khơi gợi mà con giáp tuổi mão có thể nảy ra những ý tưởng khá thú vị ngày hôm nay. Tuy nhiên, đừng mất quá nhiều thời gian cho chúng đến mức quên cả công việc thực tế mà bạn được giao phó. Hãy tạm giữ chúng lại và chờ đến một thời điểm khác khi bạn có nhiều thời gian hơn nhé. Mộc Kim Sung khắc chỉ ra những sai sót có thể có của bản mệnh liên quan tới tiền bạc mà lâu nay bạn không nhận ra. Thay vì bảo thủ hay cố gắng bào chữa thì bạn phải nhìn thẳng vào vấn đề và tìm cách để điều chỉnh ngay lập tức đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. năm, Tử vi tuổi Thìn. Nhờ có lục hợp tương trợ mà mâu thuẫn với một người nào đó sẽ được xoa dịu, đem lại cho bạn một ngày dễ chịu hơn. Dường như sau thời gian căng thẳng thì cuối cùng bạn và người đó có thể tìm ra tiếng nói chung cho vấn đề, hoặc cả hai cuối cùng đã học được cách để nhượng bộ nhau. Thương quan nhắc nhở rằng ngày hôm nay yêu cầu con giáp tuổi thìn cần phải hết sức cẩn trọng với mọi công việc mà bạn thực hiện. Đừng vội vàng, hấp tấp, nhất là với những nhiệm vụ mới mẻ mà bạn chưa có sự thấu hiểu trọn vẹn. Cho mình thời gian để tìm hiểu các chi tiết nhé. Thổ Kim Tương sinh cho thấy việc kết nối với mọi người là quan trọng, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc kết nối với chính nội tâm của bạn. Đây là ngày để bạn gần gũi hơn với chính mình, thông qua việc lắng nghe những xúc cảm từ trái tim bạn đấy. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tuất. 6. Tử vi tuổi tỵ Tam hợp mang lại khoảnh khắc ngọt ngào mà con giáp tuổi tỵ luôn ao ước, bạn và người ấy rất tâm đầu ý hợp, thậm chí bạn chưa nói ra mà đối phương đã đoán được ý, Người độc thân hôm nay có cơ hội rất lớn tìm được một nửa ưng ý, hãy gia tăng cơ hội gặp gỡ của mình bằng việc tham gia các buổi tiệc, buổi gặp gỡ. Kiếp tài đẩy con giáp tuổi tỵ vào hoàn cảnh khó xử. Lúc này, vô vàn những cảm xúc khác nhau chồng chéo nhưng đừng bỏ qua chúng. Chỉ cần bạn lắng nghe và thấu hiểu chính mình, bạn sẽ thấy việc xử lý mọi rắc rối trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Đừng vì bận rộn công việc mà thờ ơ với bản thân nhé. Ngày 18 tháng 6 năm 2021 là ngày Tam Nương Sát, tức là ngày được xem là ngày xấu. Những việc cần tránh trong ngày này bao gồm khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu. 7. Tử vi tuổi ngọ Tỷ kiên dự báo có thể ai đó dành cho con giáp tuổi ngọ không ít những câu hỏi, nhưng thay vì phật ý hoặc tìm cách lảng tránh, sao bạn không mở lòng một chút chứ? Sự cởi mở, vui vẻ của bạn sẽ khiến mọi việc dễ chịu hơn. Đối phương chỉ là đang tò mò chứ không có ý gì xấu đối với bạn đâu. Hỏa Kim Sung khắc nhắc nhở bạn cần phải phân định một ranh giới rõ ràng giữa việc mà bạn phải làm và việc những người khác phải làm, nếu không tất cả sẽ có một ngày khá mỏi mệt và không hiệu quả. Mỗi người đều có một trách nhiệm công việc riêng cần tập trung xử lý, thay vì đi lao cho người khác và quên mất vai trò của mình. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng bắc phía trong nhà kho,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 Ai đó vốn thông thường sống khép kín bỗng trở nên cởi mở hơn rất nhiều ngày hôm nay. Họ dường như muốn có được sự quan tâm của mọi người. Vậy thì bạn hãy trao cho họ cơ hội đó nhé. Thổ kim tương sinh có thể mang tới tin vui về sức khỏe cho bản mệnh. Bạn cảm nhận rõ những thay đổi tích cực trong cơ thể mình, ăn ngon miệng hơn và ngủ cũng sâu hơn. Nhờ thế mà da của bạn cũng mịn màng, tươi tắn hơn, theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 9 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 9. Tử vi tuổi Thân. Tam hội nâng đỡ cho cách mối quan hệ của con giáp tuổi Thân với mọi người trở nên hài hòa hơn. Đây là cơ hội tốt để bạn bày tỏ tình cảm với những người mà bạn yêu thương, trân trọng. Bạn chính là bờ vai để ai đó dựa vào và tìm kiếm động viên, vậy thì hãy vô về họ và cho họ thấy rằng mọi thứ không đang quá tệ như họ nghĩ đâu nhé. Chính tài là tín hiệu đáng mừng liên quan tới tiền bạc cho con giáp tuổi thân, điều này cho thấy kế hoạch của bạn liên quan tới tiền đã đi đúng hướng, bạn có thể tiếp tục phát huy điểm mạnh này của mình nhé. Nếu bạn trúng thưởng thì cũng đừng vì thế mà mua xài hoang phí trong ngày này, Kim khí vượng ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của bản mệnh khiến bạn thường xuyên có cảm giác bất an, nôn nao trong lòng mà không rõ nguyên nhân vì sao. Hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đúng nghĩa bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, 10. Tử vi tuổi Dậu. Dậu dậu tự hình khiến bản mệnh cứ chìm đắm trong chính những suy nghĩ của mình, bạn không còn thời gian cho bất cứ tương tác nào khác, có vẻ như bạn đang mê mải chạy theo những xúc cảm riêng và không hào hứng chút nào với việc lắng nghe ai đó nói về chuyện của họ. Thiên tài mang tới vận may giúp bạn có khả năng xử lý được các vấn đề liên quan tới tiền. Thậm chí, bạn còn dễ có cơ may trúng thưởng, phát tài hoặc nhận được một khoản tiền từ công việc làm thêm của mình trước đây. Theo lịch vạn niên, hôm nay bản mệnh nên ưu tiên hướng xuất hành, hướng hỷ thần, hướng nam, hoặc hướng tài thần, hướng đông. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất Dậu tuất tương hại nhắc nhở con giáp tuổi tuất chứa nên vì bất cứ lý do nào mà sống thiếu trung thực, đổ lỗi cho người khác. Hãy luôn là chính mình và thật thà với những người xung quanh, như thế bạn sẽ không khi nào phải băn khoăn hay xấu hổ vì những điều bạn đã nói. Tôn trọng bản thân là cách khiến mọi người xung quanh tôn trọng bạn. Thương quan dự báo con giáp tuổi tuất có thể phạm sai lầm. Việc lập kế hoạch trở nên rất cần thiết trong thời điểm này, Việc mọi thứ chậm rãi là điều không ai muốn nhưng đừng quên rằng khi có một kế hoạch cụ thể trong tay, bạn có thể xử trí mọi công việc tốt hơn rất nhiều đấy. Thổ, Kim Tương Sinh mang lại tín hiệu tích cực liên quan tới tiền bạc và đó là điểm sáng trong ngày để bản mệnh cảm thấy vui vẻ, tin tưởng hơn về tương lai của mình. Thậm chí, một số người còn được người thân giúp đỡ, cho tiền nữa đấy. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi, chính quan xuất hiện vì thế mà công việc này sẽ ngốn đôi chút thời gian, nhưng con giáp tuổi hợi cuối cùng cũng có được kết quả mà bạn mong muốn. Lúc này, bạn sẽ có sự chủ động cần thiết cho mọi hành trình phía trước, vì thế nó rất hữu ích, phải không nào? Thủy Kim Tương Sinh cho thấy, đây là cơ hội tốt để bạn bày tỏ tình cảm với người nào đó mà bạn yêu quý, nhưng chưa có can đảm làm điều đó. Điều quan trọng chính là bạn cảm thấy rất nhẹ nhõm khi bày tỏ được những tâm tư của mình,